À, dạ kính thưa đồng bào, à, tất cả người trên thế giới, 5 tỷ người. Dạ kính thưa uh, United States, dạ kính thưa United Nations, dạ kính thưa The God, United uh, Nations, Tòa án Liên Hợp Quốc. Đây là Giang Sơn lãnh thổ của Việt Nam, trong đất Việt Nam, uh, Hoàng đế Quang Trung và đây trong lãnh thổ đất của Quy Nhơn, à, Bình Định và đây cũng là trong lãnh thổ của đất Việt Nam Tổ quốc Việt Nam, dân tộc Việt Nam. Thì dạ kính thưa tất cả à, quốc dân, dạ kính thưa tất cả 5 tỷ người trên thế giới. À, dạ kính thưa em phờ hoàng đế hoàng thượng Lê Điền trở về Việt Nam tiến hành à, công việc lấy lại Hoàng Sa Trường Sa à, lấy lại Hoàng Sa Trường Sa à, đúng vào giấy phép tòa án của Liên Quốc đấy là Trung Quốc phải trả lại Hoàng Sa, Trường Sa và tất cả Giang Sơn, Tổ tiên Đại Việt. À, dạ kính thưa, đây à, là trong cái đất Giang Sơn của Tổ tiên Đại Việt nên Trung Quốc phải trả cái phần đất Hoàng Sa, Trường Sa. Chính xác, Hoàng thượng về nước lấy lại Giang Sơn. Quay clip này đưa lên tòa án quốc tế Liên Hợp Quốc để tiến hành lấy lại Giang Sơn. Dạ kính thưa à, Tất cả 5 tỷ người trên thế giới Tổ tiên dân tộc của chúng ta Bị Trung Quốc nó đô hộ Nên nó phải trả lại cái giang sơn này Đấy Phải trả lại cái giang sơn Giang sơn này Và trả lại cái Hoàng Sa Trường Sa Phải trả lại từ đảo Hoàng Sa Trường Sa Hải Nam, Ma Cao, Hồng Kông, Thái Quan, Quảng Đông, Quảng Tây, Quảng An, Quảng Xi, Xi An bao bọc đó gì à, à Hồ Bắc, Hồ Nam, Phúc Kiến Giang Tây và bao bọc hết tất cả các vùng đất của tổ tiên Đại Việt trả về lại cho dân tộc Đại Việt của chúng ta đúng theo tòa án quốc tế à, trân trọng à, và dạ kính thưa bác trọng à, lấy lại cái Hoàng Sa Trường Sa tổ tiên đại việt dân tộc của chúng ta xin trân trọng trân trọng clip này à, được đưa lên Liên Hợp Quốc tòa án để mà lấy lại cái Hoàng Sa Trường Sa này đây quay lại trong cái lãnh thổ Giang Sơn Đại Việt dân tộc của chúng ta tổ tiên của chúng ta Trung Quốc phải trả lại tất cả Giang Sơn cái phần đất này dạ xin trân trọng đây cái giang sơn này cái đất này của quy nhơn bình định tất cả giang sơn này nằm ở trong lãnh thổ của đất dân tộc đại việt của chúng ta nên em phờ hoàng đế hoàng thượng lê điền anh quay tôi đi hoàng đế hoàng thượng lê điền ok lấy lại cái giang sơn tổ tiên đại dịch chúng ta trân trọng trân trọng thank you thank me